cái thứ nhất đó là đoàn thực ăn cắt từng khúc rồi ỉa ra rồi có xác thân thành ra mới hôi thối như vậy ờ, chết phải chôn phải thiêu rồi phải tìm coi cái ý chí mình mạnh hay không nếu mạnh thì có xá lợi còn yếu thì không có xương với cho không à rồi bây giờ bắt đầu giữ năm giới thì hơi cao thôi là bớt dần những cái sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu bớt dần rồi thấy chưa được nó còn đế tiện quá còn bày hay quá thành ra gia đình mà hai vợ chồng mà hai con là vừa là tiết dục đấy còn năm bảy đứa có khi tới 16, 17 đứa tôi thấy tôi ớn luôn gia đình tôi có 13 đó chứ không phải vừa đâu đó thành ra đức phật mới răng là phải hai con thôi bây giờ chính phủ tôi thấy cũng vậy còn tới cái đó hai người con cũng còn bày hay thì mới thấy là phải tiến lên thọ tám giới từ nay là không có vợ chồng nữa thành ra cái cõi trời sắc giới rất là khó giữ mà nếu bây giờ mình không giữ thì không sanh vậy đó cõi trời sắc giới nó khác như cõi này nha nó không có nam căn nữ căn nó sống bằng cái hào quang nghĩa là chúng ta chụp bắt không dính thấy vậy đó mà cái tướng nó là hào quang mà khi chết nó xuống là họ biến mất liền khỏi chôn có gì hết họ ăn không phải ăn bằng như mình mà kêu ăn bằng xúc thực phật tử làm được bữa nào niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm à, như nãy tôi nói tới giai đoạn thứ ba là khỏi cần niệm phật nữa thì đây là ăn bằng xúc thực đó ly dục sanh nghĩ lạc là sơ thiền ly dục là rời cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ y trở vô thì được hỷ lạc thì cái này là chưa có bền tới mà nhị tiền đó là định sanh hỷ lạc là ngồi có thể 7 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng không cần ăn uống. Ăn bằng cái gì? Bằng cái nước miếng ngọt hoặc là bằng cái cảm giác lân lân thì ai mà có cái cảm giác lân lân thì biết thỉnh thoảng mình có nhưng mà năm ba phút thôi chẳng hạn như người mẹ kính mến của mình mà nói bà về tâm đó thì mình nghe mình mừng như cái đó là hỷ thôi rồi khi bà xuống máy bay mình ra tiếp bà mình ôm lấy bà thì cái này là lạc mình không biết mình ở đâu cái lạc này nó rất là quan trọng mấy cái xì ke ma tí cũng có đấy <laughs> mà cái này đưa tới xa đọa thành ra cái hỷ lạc của nó với cái hỷ lạc của người tu thiền không có nhận được không có phân biệt được nhưng mà người tu cao thì nhận được thành ra khi quý vị ngồi thiền đó mà khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng niệm phật là quý vị bắt đầu qua nhị thiền khỏi người trời cũng có mà năm ba phút à còn mà mấy người nhập định đó thì 10 tiếng 7 <coughs> tiếng, 7 ngày, 70 ngày, 7 năm 7 năm không cần ăn uống gì hết Tôi nói người không tin Ví dụ bữa nào tập làm thử coi Quý vị thấy ngồi bất động vậy Thì cái tâm quý vị không còn ở đây nữa Mà tâm ở cõi trời Thì cái thân này nó do cái tâm đó điều khiển Thì cái thân này đâu cần ăn uống gì đâu Rồi nếu quý vị chết bỏ cái thân này đó Quý vị sẽ thanh cái thân ở cõi trời Là cái thân hào quang Kinh cõi trời không có mặt trời mặt trăng nha Cõi trời sắc giới á mỗi người có cái hào quang hào quang nếu mà quý vị mà cõi trời đó thì hào quang màu trắng còn nếu vị tu tiên đó hào quang màu xanh thì màu quang này nó mát thôi còn nếu tu phật hào quang màu vàng nó sảng khoái khi đến rồi nó sảng khoái vô cùng thành đó quý vị tới mỗi người đều có hào quang hết nhưng mà tại sao không thấy vì <laughs> ví dụ có tư tưởng ác hào quang đen thui à nó mờ mờ không có thấy được hào quang nó tỏ ra trung quanh mỗi người khi nào quý vị nổi sân một cái hào quang màu đỏ rồi quý vị có tư tưởng thiện thì hào quang màu trắng mà phải nhiều quá thì nó mới tỏ ra mới thấy được còn quý vị le the le the đâu có ăn thua gì còn hào quang màu xanh màu xanh là màu của lá cây là màu của hy vọng tức là tu về thần thông nhiều dưới giới ít hơn còn chư thiên đó giữ giới nhiều mà tu về định lực kém mấy ông tiên thành ra hào quang màu trắng trắng là trong sạch xanh là hy vọng còn màu đỏ là màu sân giận <laughs> mà máu thành ra khi mình sân về một cái thì hào quang nó nổi cái cái, cái đầu mình chán dáng nếu ai mà bệnh lên máu thì đứt máu chết luôn <laughs> đổ máu đổ lửa đổ máu luôn thì quý vị nên nhớ là rất là quan trọng đối với con người mình thì cái thứ nhì là xúc thực là ăn bằng cái cảm xúc tức là quý vị có cái sắc thân thứ hai sắc thân thứ nhất đây là bên ngoài quý vị hãy thấy mắt tai mũi lưỡi thân và ốc thì quý vị phải ăn bằng sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ sắc tài danh lợi là ăn bằng cái tâm cái tâm ham ăn của quý vị cái tư tưởng còn ăn uống rồi là ăn bằng cái sắc thân này còn khi quý vị bắt đầu tám giới rồi đó quý vị phải ăn trường trai tuyệt dục mà qua cõi trời rồi đó quý vị không có trường trai cõi cõi trời dục giới đó người ta ăn bằng mùi hương ăn bằng mật ong ăn bằng cái cái này còn đó ăn bằng những cái đầu tiên hoặc uống nước họ sống cõi trời dục giới của quý vị đâu nó có sáu cõi tất cả cõi tứ thiên dương dạ ma đau lợi đau sức tha quá quá lạc mấy cõi này còn ăn mười sắc thân người ta đẹp đẽ lắm có hào quang ta sống hàng triệu hàng tỷ tuổi còn cõi trời sắc giới thì không có sắc thân bên ngoài này và sống mặt sắc thân bên trong tức là dây thần kinh thị giác thính giác khứ giác vị giác xúc giác quý vị không thấy dây thần kinh này đâu có dây thần kinh tai xúc giác như gì thấy dây gân đó là cái thần kinh xúc giác còn cái thịt này đó là thần kinh thu trần can quý vị sống cái thân bên ngoài thân bên trong vẫn có mà gì khó thấy đi bác sĩ nó mổ dần kênh thị giác nó đứt dần gì con đó là đuôi thì con mắt khi mà quý vị thấy rác đó là cái rác của con mắt còn nó nhức nhối chịu không nổi đó là không phải con mắt mà dây thần kinh thị giác cái răng quý vị đó khi mà bị ê đó là cái răng nó ê về phù trần can còn cái răng nó nhức chịu không nổi là dây thần kinh nhất tức là tủy đó tủy là dây thần kinh của răng phải học phải tìm hiểu ngay con người mình à, nếu quý vị sống bằng dây thần kinh đó quý vị trở về cõi trời sắc giới còn khi mà chết rồi quý vị sẽ mang cái sắc thân cõi trời sắc giới là không có sân bên ngoài nữa mà quý vị sẽ nhìn thấu suốt vào cái thân người cái thần vô bên trong ạ vì tu đi rồi quý vị sẽ thấy để như tôi nói <laughs> ít nhất là quý vị phải ngồi thiền ít nhất cũng bảy tám tiếng thì có đó mới cõi trời dục thôi ờ, thì bắt đầu lai qua cõi trời sắc giới là bảy tám tiếng quý vị không ăn uống không tiêu tiểu gì hết rồi được bảy tuần lễ nữa thì là không ăn uống không tiêu tiểu gì hết cái thân còn đây nhưng quý vị sống bằng cái thân bên trong thân bên trong là thân dây thần kinh đấy. có thần kinh thị giác là mắt thần kinh vị giác uh, thính giác là tai khứ giác là mũi vị giác là lưỡi xúc giác là thân còn thần kinh ốc là có cái ốc thì nữa là chết rồi qua cõi đó không có thân bên ngoài mà thân bên trong thành đất quý vị không cần ánh sáng mặt trời mặt trăng vậy khi chết là quý vị có thể biến mất tôi kêu là tàn hình khỏi cần chôn khỏi cần gì hết nếu quý vị mà tu cao quý vị tiến lên khỏi trời nhị thiền tam thiền còn tu thấp thì trở xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh trở lại thành ra cái đó kêu là xúc thực ăn bằng cảm giác hỷ lạc thì cái thứ ba đó là tư niệm thực cái này cao hơn nữa là quý vị bỏ cái sân bên ngoài bỏ thân bên trong quý vị sống bằng cái ốc trung khu thần kinh quý vị biết mà trung khu thần kinh thì nó di tế hơn là dây thần kinh thần kinh thị giác thính giác khứu giác dị giác thì nó thô tháo hơn kêu hoàng tịnh sắc căn mà cái này là tịnh sắc căn di tế tại sao vậy quý vị thấy năm dây thần kinh đó thần kinh mắt thần kinh tai mũi lưỡi thân đều đưa lên ốc hết cái đầu là quan trọng nhất tôi thường nói đó vì chặt tay còn sống chặt chân còn sống nhưng mà chặt cái đầu rồi chết liền lập tức nó là tổng hành chinh cũng như cái cây vậy. nó có năm nhánh mắt tai mũi lưỡi thân ốc mà cái thân cây đó mới là quan trọng năm nhánh này được gom về cái thân hết quý <laughs> vị để ý cái đó để biết cái thân mình là cái thân cây gồm có năm nhánh là mắt tai mũi lưỡi đều nằm ở trên cái thân của ốc thì cái ốc dây thần kinh nó di tế hơn thì bây giờ mình bỏ cái sắc thân bên ngoài bỏ cái sắc thân bên trong dây thần kinh mắt tai mũi lưỡi sống bằng dây thần kinh ốc tức là tư niệm thịt niệm là tư là ý chí niệm là tư tưởng ý chí nó lấy cái kinh nghiệm kiến thức trong linh hồn của mình đó nó cung cấp cho tư tưởng tư tưởng mới tạo ra những cái cảnh giới mà do tư tưởng tạo chúng ta thường kêu là đọc ảnh cảnh như bây giờ tôi nhìn thấy quý vị đây thì con mắt tôi tiếp xúc à, thì tôi bắt đầu mới có cảm giác dễ chịu khó chịu rồi cái tư tưởng do ý chí nó cung cấp tại sao dễ chịu vì mình thấy phật tử nó tu mình mừng thì cái mừng này là do cái kinh nghiệm nó cung cấp cho rồi bây giờ tôi xuống cốc rồi không có quý vị nữa nhưng mà cái ốc tôi nó có quyền nó tạo ra cái cảnh giới này kêu là hồi tưởng nhớ lại thì bây giờ đâu có mắt tai mũi lưỡi mà đâu có quý vị nữa mà toàn toàn là do cái tư tưởng tôi nó mượn cái ốc để nó tưởng tượng lại thì cũng vậy khi mà tôi không cần mắt tai mũi lưỡi tôi ngồi tôi tưởng tượng ra hư không vô biên tưởng tượng ra không không gian không thời gian có láng và tùy thuận không gian thời gian đó của bồ tát như lai thì cảnh giới cũng vẫn hiện ra nhưng cảnh giới này là đồ giả rồi giải độ thật không phân biệt được cái đó sau này tôi sẽ phân biệt thành ra tới cái thứ ba thân thứ ba là tư niệm thực tất cả những cái gì tôi trải qua nằm ở trong linh hồn tôi thì ý chí là cái nghiệp mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng tư tưởng mới mượn cái ốc để tưởng tượng rồi sau nó cao nữa nó bỏ cái ốc luôn nó chỉ dùng mình tư tưởng tưởng tượng thôi thì đó là không vô biên thức vô biên vô sủ phi phi tưởng còn tứ thiền thì có mượn cái ốc chắc khó hiểu ha <laughs> thì tôi giảng lại nhiều lần rồi quý vị có tu uh, thiền định đó có niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật hỏi đếm cũng chưa hiểu nổi cái tôi giảng đâu chừng nào khỏi cần niệm phật thì nghe sư giảng hiểu liền cái này bắt đầu mình định được mạnh rồi đó mình đi cao rồi đó thì làm hoài thì được thôi thành ra nãy có phật tử hỏi tôi khó quá sư ơi làm sao tôi nói cái gì mà dễ cuộc đời không có gì dễ đâu nhưng rồi cái gì cũng dễ hết do bền bỉ bền bỉ kiên nhẫn thì cái lá dâu của thành sợ tơ ống ạ à. <laughs> Thành tất cả sự thành công của con người là do ở bền bỉ Christoph Colomb, Columbus, ông tìm ra tân thế giới là do gì? Cũng do cái kiên nhẫn. Kỳ đó là mấy thi thủ nó chán nản, nó tính đập ông á nó mới gạt lên kia nó có cái ngoại địa có cái trái đất kìa à, thì đi tới đi tới là không phải cũng như là tào tháo cũng gạt ngoài kia đi khát nước quá muốn chết nó muốn nổi loạn mà ông nói có cây me ở đẳng kìa cho nó chảy nước giải nhưng đi tới không có đi hoài thì thấy gặp thôi ờ, thành ra tôi thường nói trên đường đạo không gì bằng tinh tấn không gì bằng trí tuệ của đời ta sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả ai dạy con tinh tấn sư <laughs> cái này không ai dạy hết bây giờ mình té đầu bạch sư còn làm sao ngồi dậy làm sao thì ngồi dậy chứ làm sao chống cái đau khổ nó ngồi dậy trên đường đời ai không hơn một lần đau khổ tôi nói hơn một lần tức là cả trăm cả triệu lần nó con con tu con niệm phật con thấy khó một môn có mình mình khó sao con niệm sao nó nghĩ tùm lum rồi đó giờ không niệm nó không có gì con ăn con ngủ cho đã trời con trống giò con ngủ bây giờ sư bật bạch phải sư nói niệm phật phải nhớ phật nghĩ phật tưởng phật con miệng thì niệm phật mà cái tâm con nghĩ có trăm chuyện cái tâm này mới tránh đó bây giờ con làm sao con nghĩ con không tu được thôi con bỏ cuộc một có mình cô là có sao tôi cũng vậy mà đức thái tử si đặc tá cũng vậy ngài mới tập nhiều nhiều hơn mình đó tại sao vậy vì ngài nhiều chức vụ quá làm vua là cả bá tánh là ngài phải lo rồi lo cha lo mẹ lo vợ lo con rồi lo bá tánh trong dòng thọ nữa mà ngài còn nhất niệm là làm được không minh tại sao mà làm được cứ sợ hoài cứ nghĩ là tôi hèn kém nói là phật là cái đức ngài bự lắm sư ơi mà hồi đó ngài không phải từ người cái chỗ mẫu giáo ngài bò lên sao con làm sao mà so sánh với phật không có cái vụ đó ai cũng phải bắt bước từ mẫu giáo còn phật thích ca mà hỏi ngài coi ngài cũng đau khổ vô cùng chứ ngài bước từ từ dấp té ngài ngồi dậy nữa thì bây giờ mình cũng vậy thôi không có người nào mà cha mẹ sanh ra là phật được không có ông nào bác sĩ nào cha mẹ sanh ra là bác sĩ hết đường mẫu giáo mà kiên nhẫn hay không cái bền bỉ hay không mới làm sao bền bỉ sư cái này tôi đầu hàng thôi té rồi con làm sao người dậy sư trời ơi làm sao người dậy tống trong một đạp nữa thì ngồi dậy <laughs> chứ ngồi dậy sao bây giờ ở đó bậc cử đường đặt cái câu hỏi làm sao tôi nói không có làm sao té 100 thì ngồi 101 lần dám không không dám thì về xuống địa ngục chứ bây giờ biểu tôi làm sao vậy ăn chay thì nó ăn 10 ngày ăn khó quá sư ơi vì cái gì vậy ăn có hai ngày tôi bực những người vậy đó rất đủ điều kiện con cái nó rất thương mình nó lo cho mình gia đình nó con nó được tu hết mà giờ năn nỉ rồi mình hứa với sư 10 ngày về nó khó quá sư ơi con ăn có hai ngày tôi nghe là tôi muốn bật tay <laughs> xong rồi tôi tôi tôi bật cái người học tu cõi đời nó đã khổ đau rồi nó đã thấp tàn rồi đời nó đã cách sắp tận thế rồi mà còn không chịu tu rồi bây giờ hỏi sư làm sao cho con ăn chay được làm sao cho con tinh tấn rồi tinh tấn hỏi làm sao té hỏi làm sao con người vậy ai giúp cho con người vậy, sư dùng cái phép thần thông nào sư làm cho con người vậy? người bệnh mà ăn đồ không cử là làm sao chứ làm sao con hết bệnh thấy đa số phật tử như vậy đó ẩm con lại rồi con đau nói sư làm sao dò đầu nó cái nó hết đau hết thì hết thiệt nó cũng trở lại tại vì tại vì mẹ nó không tú, nó tới tôi tôi hỏi cô phải mẹ nó không cô có ăn chay không không có tới nó bệnh là phải nó bệnh rồi tới cô bệnh nữa không tu gì hết trơn rồi làm sao mà cứu con mình là chính mình mới là quan trọng ông sư ổng lo cả triệu cả tiếng người ổng là chung hết thì bắt quá ổng rồi đầu nó nó hết bệnh vài bữa vài tháng thôi nhờ cái đức của ông còn mình không có đức sao ổng có đức là nhờ ổng giữ giới thì mình cũng giữ <laughs> giới được vậy nhưng mà cái đức ổng bự hơn mình là vì ổng giữ tới hai trăm năm chục điều còn mình năm điều thôi mà năm điều cũng không giữ được bây giờ đi nhờ ổng mà ổng thì ổng lo chung hết mình lo con mình thôi thì nó gần gũi hơn rồi tôi nói cái tu mà không hiểu là khó lắm thành ra tôi năn nỉ quý vị nhau là sau khi tỏ giới rồi thì không cần đến đến chùa cũng được không cần đến trên xác cũng được muốn đi đâu thì đi cuộc sống sao sống y như cũ thôi không có điều kiện gì tôi hết nhưng tôi năn nỉ là năn nỉ tức là không đi thôi giữa tháng và cuối tháng 10 giờ trưa tới 12 giờ đến đây để nghe Pháp. Chi vậy? Có cái hiểu biết. Cái hiểu biết Đạo Phật kêu đó là trí tuệ, là pháp lý trí tuệ. Cái này nó dính trong mình mình, nó sẽ giúp cho mình thấy được cái bất tử Niết Bàn. Niết Bàn là do cái hiểu biết. Phật có Niết Bàn mình không có sao? Phật Ngài nhận được cái bất tử, Ngài biết cái cái không dính mắt ngài nắm được cái không dính mắt thì ngay là phật mà không dính mắt cái gì không dính mắt cái nhận thức cái tư tưởng mình quý vị tư tưởng dính mắt tùm lum rồi đau khổ vậy đó là, rồi ai cứu mình mình làm thì mình phải cứu mình cứu bằng cách nào bằng cách đi nghe pháp để tìm hiểu